À, xin chào quý vị các bạn. Cái dư âm về tăng điểm hôm qua vẫn đang hiện hữu với các rất là nhiều các nhà đầu tư. Vậy thị trường trong thời gian tới, đặc biệt trong những phiên tới sẽ diễn ra như thế nào? Thì hôm nay chúng ta sẽ có bản tin sáng để phân tích toàn bộ những cái uh, diễn biến cũng như là cái bối cảnh của thị trường này tác động lên thị, uh, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như là thế giới uh, sẽ ra sao. À, nếu các bạn đang có mặt thì có thể comment số 1 để chúng ta chào nhau trước khi chúng ta bắt đầu chương trình của buổi sáng ngày hôm nay. Đây là chương trình đặc biệt, Dũng mong rằng là sau khi các bạn theo dõi chương trình này các bạn sẽ có những cái à, được đưa ra những cái nhận định à, à, quyết định cho riêng mình. Đây là chương trình à, mang tính chất cá nhân nên có thể đúng với à, một ai đó, có thể nó sẽ không đúng với một ai đó nên à, các bạn cần phải nắm rõ được là nó có phù hợp với gì à, ạ, với phong cách đầu tư của chúng ta hay không à, trước khi à, chúng ta nói về cái phong cách mà Dũng đang nói với các bạn đây là cái, cái cách đầu tư của Quang Dũng Mini thì điều đầu tiên đó là gì ạ để phân tích cho một cái thị trường cổ phiếu Dũng có bốn cái à, mảnh ghép như sau mảnh ghép đầu tiên để các bạn có thể nắm rõ được đó là mảnh ghép về phân tích kỹ thuật đó là khi mà chúng ta nhìn thấy cái phân tích kỹ thuật xu hướng cổ phiếu đang ở giai đoạn đi lên hay đi xuống thường thì khi mà đi xuống đi lên thì mình sẽ bước vào một giai đoạn có thể mua thậm chí là tăng margin lên và đặc biệt là có thể đầu tư theo kim tự tháp với à, nhiều lần mua khác nhau trong ngược lại xuống đi xuống thì về phần lớn chủ yếu tập trung vào những con sóng ngắn nên chính như vậy thì phần lớn các cổ phiếu nào đang ở một cái chen giảm đi xuống thì gần như là mình sẽ thoát ra và thậm chí là đợi có thể hai ba tháng thậm chí là nửa năm thậm chí là một năm không giao dịch đấy là cái cách thức về phân tích kỹ thuật của DVD yếu tố thứ hai là yếu tố phân tích về cơ bản Dũng chỉ tập trung vào cổ phiếu cơ bản mang tính chất là đầu tư tăng trưởng còn lại tất cả các cổ phiếu đầu tư mang tính giá trị thì mình sẽ không giao dịch để các bạn có thể hiểu rõ rằng là tại sao lại đầu tư tăng trưởng bởi vì trong một xu hướng đi lên thì các cổ phiếu đầu tư tăng trưởng nó sẽ có gì ạ có sự bứt phá rất là nhanh còn các cổ phiếu đầu tư giá trị nó sẽ không tăng được nên tại sao Dũng lại lựa chọn cái phương pháp đầu tư tăng trưởng với phương pháp phân tích kỹ thuật à, cơ bản ở đây trong phân tích cơ bản thì Dũng tập trung vào cái yếu tố cốt lõi của doanh nghiệp đó là ban lãnh đạo là sản phẩm mới công nghệ mới nhà máy mới và đặc biệt là văn hóa doanh nghiệp đó là các bạn cần phải À, hiểu rõ đôi chút về phương pháp đầu tư của Dũng à, ngoài ra thì Dũng còn phân tích thêm là cái cổ phiếu nó đang mạnh hay yếu so với thị trường chung à, cổ phiếu mạnh hay yếu so với cổ uh, thị trường chung đây là một trong những phần cực kỳ quan trọng bởi vì uh, chúng ta không thể biết rằng là thị trường chung mạnh hay yếu dựa vào nhận dựa vào cái nhu cầu của nhà đầu tư lớn tổ chức thì chúng ta mới có thể biết được là cổ phiếu đang mạnh hay là đang yếu hơn thị trường nên chính vì vậy thì Dũng lựa chọn thêm một cái gì ạ mảnh ghép thứ ba đó là xem là cổ phiếu đang mạnh hơn hay là yếu hơn thị trường để các bạn có thể hiểu phong cách phân tích thị trường của Quang Dũng BB và cái cuối cùng đó là gì ạ đó là quản trị rủi ro đó là gì ạ đó là những cái trải nghiệm của mình trên thị trường khi mà mình có quản trị rủi ro và trải nghiệm thị trường thì mình sẽ có đưa ra quyết định tốt hơn nên bốn mảnh ghép đó thì chúng ta thấy là mỗi mảnh ghép nó sẽ có hỗ trợ chúng ta khoảng 25 nên câu hỏi đây ở đây chúng ta là tại sao có rất nhiều nhà phân tích kỹ thuật vẫn bị thua lỗ bởi vì thứ nhất là họ không có cái nền tảng cơ bản họ không có hiểu rõ rằng cái cổ phiếu đang mạnh hơn hay yếu hơn thị trường và thứ ba nữa là họ không có trải nghiệm thực tế thị trường nên họ có giỏi phân tích kỹ thuật họ vẫn bị thua lỗ và có tại sao có rất nhiều nhà đầu tư lại phân tích cơ bản họ vẫn bị thua lỗ rất nặng đặc biệt là chu kỳ đi xuống bởi vì họ chỉ có mỗi là phân tích cơ bản thôi nên khi mà thị trường ở giai đoạn đau chen thì tất cả những cổ phiếu phân tích cơ bản có tốt đến mấy vẫn cứ giảm mà khiến cho chúng ta tiếp tục bị thua lỗ và chúng ta hãy trung bình giá xuống và tài sản chúng ta lại bốc hơi bay một thời gian rất là nhanh nên nếu chúng ta chỉ tập trung vào cơ bản thôi chúng ta vẫn bị thua lỗ thông thường và tại sao có nhiều nhà đầu tư cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật vẫn bị thua lỗ bởi vì chúng ta không hiểu rõ là cổ phiếu đang được nhà đầu tư lớn tham gia vào hay là đang bán ra và cổ phiếu yếu đó đang mạnh hơn hay yếu hơn thị trường nên chính vậy chúng ta vẫn bị thua lỗ nên chúng ta phải có mảnh ghép thứ ba đó là cổ phiếu đó nó đang được khỏe hơn hay yếu hơn thị trường và cuối cùng chúng ta thấy là để có một cái củng cố cái niềm tin chúng ta thì chúng ta có phải mảnh ghép thứ tư đó là mảnh ghép là chúng ta quản trị quản trị đó là quản trị vốn rủi ro vậy nếu các bạn có gì ạ bốn cái mảnh ghép này thì chắc chắn các bạn không ở về cơ bản tỷ lệ thành công của bạn nó lên đến 8 đến 90 phần trăm cái khả năng bị thua lỗ của bạn cực kỳ là thấp bao nhiêu bạn đã hiểu rõ bốn mảnh ghép này có thể comment cho số 4 đúng không ạ nếu các bạn hiểu rõ bốn cái mảnh ghép này để chúng ta đầu tư không phải là chúng ta cứ nói thế làm sao để chúng ta biết rằng là nếu chúng ta theo dõi thị trường hoặc là biết rằng là cái kênh nào đó để chúng ta biết rằng là nó đúng hay sai câu chuyện ở đây là gì ạ mọi thứ nó cần phải rõ ràng mọi thứ cần phải rõ ràng mọi thứ nó phải đo lường được không rõ ràng không đo lường được không chi tiết hóa được thì không quản trị rủi ro được không quản trị rủi ro được thì chắc chắn là không kỷ luật được không kỷ luật được thì không gì ạ không thể nào quản trị cảm xúc được không quản trị cảm xúc được thì làm sao mà có thể thành công được nên đầu tiên chúng ta cần phải làm rõ được những yếu tố mà chúng ta tác động lên trước khi bây giờ chúng ta sẽ thấy là hôm nay buổi sáng nay có ba yếu tố để chúng ta có thể quan sát cái thị trường vào buổi sáng các bạn có thể quan sát buổi chiều và buổi sáng có một số các đặc điểm như sau cái điều điểm đầu tiên các bạn có thể thấy là đầu tiên các bạn có thể quan sát đây là cái chỉ số Dow Jones ở Mỹ tại sao chúng ta lại nhìn cái chỉ số Dow Jones ở Mỹ bởi vì hiện tại theo thông tin mà Dũng được biết là chỉ số Dow Jones hiện tại hôm qua thì có hồi phục ờ, đôi chút đúng không và hôm nay bắt đầu nó có sự rơi điểm rất mạnh và nếu chúng ta nhìn về quan sát kỹ ở đây thì thị trường Dow Jones nó đã gì ạ đang trong một trend đi xuống khi mà Dow Jones đang một trend đi xuống và nó cũng giống như thị trường chứng khoán Việt Nam sau khi nó chạm chạm đáy mà nó có đợt hồi phục thì chúng ta lại tiếp tục gãy kênh và gặp cái vùng hỗ trợ ở vùng đáy có thể nó lại kéo lên mà tiếp tục đi xuống và quá trình này nó sẽ tiếp tục đi xuống và không biết bao giờ không biết bao giờ nó kết thúc nên một quá trình đi xuống như này không thể biết bao giờ kết thúc và thậm chí nó có thể về đến gì ạ 2.000 thậm chí là thấp hơn 2.000 20.000 điểm và đây là một trong cái uh, phần mà chúng ta không thể đoán trước được nhưng khi mà chúng ta quan sát chúng ta thấy ngay tức khắc là giai đoạn trong một tuần vừa qua nó đang đi xuống thì về cơ bản thị trường đang đi xuống giai đoạn một tuần qua nó đang đi xuống thì về cơ bản thị trường đang đi xuống không có phải tranh cãi cái gì cả bởi vì thứ nhất là gì ạ trong một tuần qua nó đang đi xuống trong một tháng qua nó đang đi xuống trong một quý qua nó đang đi xuống thì không có gì phải tranh cãi là thị trường nó đang đi lên hay là đáy ở đâu cả bạn bao nhiêu bạn hiểu cái cách phân tích này nó thực sự đơn giản không phải phân tích dài dòng không phải phân tích gì ạ à, mang tính chất là phức tạp làm gì cả và chúng ta chỉ quan tâm là thị trường trong một tuần qua nó đang đi xuống và hiện tại nó đang đi xuống đấy là chỉ số Dow Jones và các cách thức để chúng ta nhìn nhận trên thị trường chúng ta cũng nhìn nhận như vậy chứ không phải chúng ta cứ đi ra giải thích cho nó dài dòng bởi vì khi chúng ta còn biện hộ chúng ta còn đổ lỗi chúng ta còn gì ạ à, níu kéo hoặc là chúng ta đưa ra một cái gì biện hộ cho cái sự dẫn chứng của chúng ta là nó là đáy rồi nó còn tiếp tục đi lên nữa nhưng rõ ràng là hôm nay nó vẫn đang đi xuống và thị trường đang lao dốc thì chúng ta có hiểu đơn giản là nó đang lao dốc trong một trend đi xuống bao nhiêu anh em đã hiểu rõ cái này rồi chúng ta cần phải tương tác với nhau để Dũng biết rằng là chúng ta đang hiểu đến đâu các bạn có thể comment số 1 không ạ cách phân tích của Dũng nó đơn giản như vậy đấy nó không có gì phức tạp cả hiện tại nó đang đi xuống và trong tuần qua nó đang đi xuống trong tháng qua đang đi xuống và hiện tại trong quý qua đang xuống nên thị trường đang đi xuống thế thôi ạ đấy là chỉ số Dow Jones à, lý do đi xuống một là gì ạ do phát tăng lãi suất phát tăng phép tăng lãi suất thì dẫn đến là cái gì ạ một là gì một là nhà người ta mua mua nhà đúng không mua ô tô chắc chắn họ phải chi phí giá rất là cao có mỗi gửi tiết kiệm thì gì ạ họ được lãi đôi chút ạ còn mua tài sản thì vay tài sản ở Mỹ người ta vay tài sản vay nhà thế chấp rất là nhiều nên vật vấn đề là việc mà người ta không gì ạ không mua nhà nữa không mua ô tô nữa nên kinh nền kinh tế có thể sẽ sẽ bị suy thoái và giảm rất nặng đấy là chúng ta cần phải nắm rõ được đúng không thì chi phí nó rất là cao đúng không chi phí rất là cao mọi thứ rất là cao nên nó đến nó rất là, là đúng vậy cái điều thứ hai là hai năm 2020 21 bơm tiền ra khổng lồ ngoài bơm tiền ra lại tiền kinh tế khổng lồ kinh tế lại không phát triển được nên nó rơi là rơi đương đương nhiên không phải phân tích cái gì cả phân tích một cách gì ạ à, mang cái chất là đương nhiên rồi chúng ta cứ toàn phân tích ở đâu đó nhưng rõ ràng là gì ạ hai năm bơm tiền ra rất lớn mà bây giờ hiện tại lại lại uh, viện trợ cho cái ông Ukraine là 34 tỷ và tiếp tục bơm tiền ra thì kinh tế nó phải rơi là đương nhiên không có cái gì mà chúng ta phải bàn cãi vậy khi mà các nước châu Âu để Mỹ mọi thứ bơm tiền ra thì cái việc mà lạm phát nó phải diễn ra trên toàn cầu giá xăng dầu lại tiếp tục tăng lương thực tiếp tục tăng và lạm phát nó phải gia tăng lạm phát gia tăng tại sao là lạm phát gia tăng chúng lại đi đầu tư chứng khoán đơn giản thôi lạm phát gia tăng mà chúng lại đi đầu chứng khoán thì chúng ta gọi là cái gì không biết nữa nhưng chúng ta cũng hiểu đơn giản là cái điều đó nó bất lợi chúng ta hôm nay thì lần đầu tiên Dũng có theo dõi được cái nhận định của thị trường thì đa phần các công ty chứng khoán đều mang đến tiêu cực đây lần đầu tiên thì Dũng đồng quan điểm với các công ty này có thể hôm nay nó hồi nhá nhưng về cơ bản có thể hôm nay nó hồi nhưng về cơ bản thì đây là những nhận định mà hôm nay lần duy nhất Dũng có đồng quan điểm không biết nó hồi hay không nhưng thực tế là cái vấn đề tiêu cực nó đang diễn ra dù là hôm qua các bạn thấy là nó tăng nhiều bạn thấy thấy là sung sướng nhiều bạn cũng thấy là ngon nhưng về cơ bản về lâu dài trong ngắn hạn là đang tiêu cực các bạn nhé trong ngắn hạn là đang rất là tiêu cực còn cái việc mà nó hồi thì kệ nó và chúng ta cần phải biết rằng phái sinh hôm qua giữa cái hợp đồng hiện tức hợp hồng hôm qua nó đáo hạn với cái hợp đồng của ngày hôm nay nó đang điểm chênh nhau bao nhiêu điểm ạ cái hợp đồng đáo hạn hôm qua với hợp đồng hôm nay nó chênh bao nhiêu điểm là chứng khoán thì người ta không phân tích thường là ngày mai tăng trần thì nó lại bảo là gì ạ ngày mai nó tăng trần thì nó, người ta sẽ bảo là xu hướng tăng nhưng hôm qua thị trường tăng hôm qua thị trường tăng mà hôm nay họ lại báo tiêu cực thì đấy là cái lạ nhất từ trước đến nay không phải là ấy thường thì cứ thị trường tăng là họ sẽ báo là hôm sau tăng đấy đấy là góc độ như thế nên Dũng thấy là hôm nay nó hơi lạ chút là thị trường thường là tăng thì họ sẽ báo là hôm sau tăng nhưng hôm nay thì hôm qua tăng mạnh thì hôm nay họ báo là thị trường tiêu cực bao nhiêu hiểu điều này không ạ đấy lý do như vậy thôi từ trước kia là cứ thị trường tăng mạnh là họ sẽ báo là thị trường sẽ là tích cực nhưng hôm nay thì họ lại hơi ngược lại một chút thì về cơ bản thì góc độ cá nhân của Dũng thì Dũng đồng quan điểm đó là nó mang tính chất là không tích cực nha không tích cực nên một số bạn hôm qua bảo mất hàng hay một số bạn hôm qua bảo là mua bùng nổ theo đà thực tế chúng ta không hiểu về bùng nổ theo đà thì chúng ta cứ phân tích theo bùng nổ theo đà thôi nhưng bùng nổ theo đà chúng ta phải hiểu rõ là nguyên lý của bùng nổ theo đà là nào đúng không các quy trình của bùng nổ theo đà ra sao và những cái checklist để chúng ta phân tích bùng nổ theo đà chứ theo bùng nổ theo đà cứ biết phân tích lung tung thế bị thua thì bảo là cancer lim nó bị sai phân tích kỹ thuật nó sai bởi vì chúng ta sai về tư duy sai ngay về tư duy ban đầu nên mọi thứ chúng ta bị sai thế ở đây chúng ta thấy là tất cả những thông tin nó đang diễn ra như thế này thì về cơ bản chúng ta thấy là thị trường chứng khoán vừa qua đây nhỉ đây là một cái thông tin rất là tích cực là index tăng hay bứt phá hai điểm đấy phép để nâng lãi suất mạnh hai mươi tức là đây là cái mà nó ngược lại phép tăng lãi suất thì mọi thứ nó phải giảm mà tại sao là phép tăng lãi suất mà thị trường chứng khoán tăng mạnh thì thực tế về góc độ nào đó thì đây là cái theo cái quan điểm cá nhân của mình kéo lên để rũ thôi kéo lên để rũ thôi chứ không phải kéo lên để để này gì ạ nên ở đây Dũng sẽ làm một video để cho chúng ta biết rằng là hành vi thao túng giá của các nhà tạo lập bao nhiêu bạn muốn là theo dõi một video thứ sớm nhất của Dũng đó là hành vi thao túng giá của các nhà tạo lập thế thì khi mà Dũng biết là cái hành vi thao túng giá như nào thì các bạn thấy là phần lớn một vài các cổ phiếu nó rơi như vậy các bạn nhìn thấy FLC gì các bạn biết rồi à họ mở ra đến hơn 400 tài khoản bạn làm sao chống được hơn 400 tài khoản nạp cho mỗi tài khoản khoảng độ gì ạ à? 20 tỷ nạp cho mỗi tài khoản 20 tỷ thì 400 tài khoản đấy cộng với margin thì nó kéo lên như thế nào khi nó kéo lên mà sử dụng margin thì các công ty chứng khoán khi mà những tài khoản đấy bị cháy thì các công ty chứng khoán cũng gì ạ các công ty chứng khoán cho vay cũng chết theo rồi ạ các bạn hiểu không ạ tức là khi họ sử dụng margin để kéo cổ phiếu lên thì đấy là cái lý do tại sao khi mà lúc mà thị trường đi xuống thì họ cắt hết toàn bộ margin và thậm chí là giá xuống thì họ không có nguồn lực để tăng quy mô lên cái cổ phiếu nó giảm là đương nhiên chứ không phải là nghĩ ngợi gì cả nên đấy chúng ta mới gọi là đầu tư chứng khoán là chúng ta phải nắm được quy luật bây giờ chúng ta quay trở lại đây ạ à. <clears throat> thế bây giờ trước khi chúng ta quay trở lại cái câu chuyện của thị trường này thì chúng ta lại quay trở lại cái biểu đồ của Mỹ đấy ạ đây chúng ta quay trở lại Mỹ đây đây là biểu đồ của Mỹ sau khi nó giảm lời đúng không nó tạo đáy mà sau khi đáy nó hồi cái hồi này khi nó hồi theo cái bùng nổ theo đà mà nó không thành công thì nó là gì ạ tiếp tục kéo lên lần thứ nhất kéo lên lần thứ hai không có khối lượng lại tiếp tục rơi sau khi rơi thì nó gặp cái đáy này đây gặp cái đáy sau khi gặp đáy mà khối lượng rơi nó khối lượng lớn gặp đáy thì nó thường nó kéo lên một hai phiên và tiếp tục rơi nữa nên ở Việt Nam chúng ta cũng tương tự như vậy thôi ạ à. nếu mà quá trình nó kéo lên đúng không ạ lần thứ nhất sắp lần thứ hai nó vượt qua cái đỉnh như đỉnh lần thứ hai vượt qua nó yếu thì nó lại tiếp tục rơi rơi bây giờ nó rơi thì thường ạ à, nó có thể kéo lên đôi chút nữa có thể hoặc là không thể nó lại tiếp tục rơi xuống để test lại cái đáy này nếu cái đáy này nó test này mà nó yếu thì nó có thể rơi tiếp nha nếu nó kiểm tra cái đáy này nó yếu thì nó phải rơi tiếp và nó phải rơi rất sâu như này và nếu nhà đầu tư chứng khoán chúng ta không hiểu rõ lại tiếp tục mua trung bình giá xuống tiếp tục mua trung bình giá xuống ở đây lại tiếp tục mua trung bình giá xuống ở đây giống như một vài cổ phiếu mà các bạn đã thấy rằng là nhiều nhà đầu tư về cổ đông của DG thì không biết bây giờ còn sống sót hay không bởi vì hôm qua cũng ca đang nói là có một nhóm tạo lập đang hô mua vào à, có một nhóm tạo lập đang hô mua vào thì thực tế nếu các nhà đầu tư chuyên nghiệp các nhà đầu tư hiểu biết thì thực ra đây chúng ta gọi là trò cười cho thiên hạ làm gì có một nhóm nhà tạo lập đang mua vào thời điểm này bởi vì họ đang bán ra chứ đừng nói là họ đang mua vào bởi vì họ ép cho chúng ta cần phải bán hết ra trước khi họ mua vào bao nhiêu bạn đã hiểu điều này đây là cái điều cười nực cười nhất mà chúng ta có thể tin tưởng được khi mà chúng ta nhìn thấy là có một nhóm nhà tạo lập đang mua vào thì ai cũng biết nhà tạo lập mua vào thì có lẽ thị trường này nó gì ạ thị trường này tạo lập mà mua vào để cho chúng ta ai cũng biết vào thì nghe vẻ nó gì ạ nó là rất là nực cười đúng không ạ nếu mà bây giờ chúng ta là tạo lập chúng ta có cho mọi người biết vào mua vào hay không ạ nếu chúng ta là những nhà đầu tư tổ chức chúng ta mua vào chúng ta cho họ biết không thế thì câu chuyện ở đây là gì ạ câu chuyện ở đây các bạn hiểu đơn giản này là, ạ? đây là nếu trong trường hợp mà họ đã mua bán thực tế là họ đã lãi hàng 10.000 tỷ 20.000 tỷ ở đây rồi họ lãi được khoảng hai ba mươi nghìn tỷ ở đây rồi lãi lớn lắm các bạn ạ sau khi họ lãi được số tiền lớn ở đây thì thỉnh thoảng họ bỏ ra 5.000 tỷ hay là 2.000 tỷ thỉnh thoảng kéo lên đôi chút để cho các bạn biết rằng là họ đã tham gia mua vào nhưng số tiền họ kéo lên thỉnh thoảng họ kéo lên ở đây mục đích của họ là gì ạ kéo lên để tạo ra thanh khoản cho cổ phiếu thôi chứ không phải mục đích mua vào để nắm giữ bởi vì họ cần phải rũ cho chúng ta đến cái váy cuối cùng Dũng nói hơi nó mới mang cái chất là nó, nó không được đúng trong cái đoạn livestream ở chút nhưng thực tế nó rũ chúng ta không còn một cái gì nữa và chúng ta bị thua lỗ đến mức là không còn sống sót trên thị trường nữa thì lúc đó họ mới mua vào bao nhiêu bạn đã hiểu cái điều này đây là một trong những cái gì à, kỹ thuật mà trong VSA nếu bạn nào đã học về VSA các bạn biết điều này nếu các bạn biết điều này có thể comment xuống số 3 tức là khi nhà tạo lập cần phải rũ cho bọn các bạn nhà đầu tư cá nhân không còn bất cứ một cái gì đó thì họ mới gì ạ họ mới bắt đầu mua vào họ rũ chúng ta hết lần này đến lần khác và đến lúc mà chúng ta cảm giác tuyệt vọng lúc chúng ta không còn gì ạ, không còn kỳ vọng vào cổ phiếu và đấy mới là lúc mà tạo đáy chứ còn nhà tạo lập mà bảo mua vào thì đấy là chúng ta lại tiếp tục rơi vào cạm bẫy cái điều này Dũng đã cảnh báo từ rất lâu rồi cảnh báo từ rất lâu rồi nhưng uh, trước khi cảnh báo thì chúng ta cũng biết rằng là đã có rất nhiều các tổ chức cũng vào những cái kênh của Dũng để uh, có những cái lời lẽ nó không được tích cực lắm nhưng câu chuyện đây là nhìn anh em đã mất tiền này và su cảnh báo đã mất cái tiền từ cái cổ phiếu này khi mà Dũng cảnh báo trước đây rất là lâu rồi thì thực sự đó là cái mà Dũng rất là buồn bởi vì lý do tại sao Dũng biết cái điều này chia sẻ thì anh chị em lại à, thấy có một điều gì đó nghe vẻ bị xúc phạm đúng không ạ nó nó có điều gì đó nghe vẻ nó mang tính chất là không được tin tưởng lắm bây giờ chúng ta đã quay trở lại chúng ta phân tích từng dòng để chúng ta có thể nhìn rõ hơn đầu tiên chúng ta sẽ nhìn thấy là đây là cổ phiếu DG đây là cổ phiếu DG nếu thị trường mà chúng ta nhìn về góc độ nào đó thị trường ở đây chúng ta sẽ phân tích đôi chút ạ thị trường ở đây đó là chỉ số vn index hiện tại chỉ số vn index chưa hiện tại hôm qua tăng nhé chỉ số vn index đang tăng so với hôm qua đang tăng và thứ hai cái đáy của chỉ số vn index nó đang là ở mức là một nghìn một nghìn một trăm năm mươi nhưng trong đó thì chúng ta quay trở lại thì cái cổ phiếu này chúng ta phân tích đơn giản như này vậy cổ phiếu này nó đang bị gãy nó gãy đáy rồi hiện tại đáy của nó đang đây là cái đáy thấp nhất của nó là 23 24 thì nó bị gãy và tiếp tục nó bị gãy vậy cổ phiếu này đang yếu hơn hay là mạnh hơn thị trường đúng không yếu hơn hay mạnh hơn thị trường nó yếu hơn hay mạnh hơn thị trường chúng ta đừng đơn giản như vậy khi nó yếu hơn hay mạnh hơn thị trường đây là về các bạn các bạn lưu ý nhá đây là phương pháp đây là cái cá nhân của Dũng anh chị em có thể là theo cái phương pháp nào không quan trọng Dũng đang đưa ra bốn cái lý do để Dũng đầu tư nên cái quan trọng là gì nó đúng thì các bạn kiếm được tiền còn mất thì các bạn sẽ thấy là các bạn tự chịu trách nhiệm được không anh em hello để chúng ta có thể nói kỹ về cái phần này không là chúng ta lại tranh luận khá là dài tại vì trong cái chương trình này thì Dũng muốn là giúp ích cho những ai đó kiếm được gì ở giữ được tiền và đặc biệt là có cơ hội có cơ hội để, để tham gia thị trường còn có thể nó không phù hợp với những anh chị em mua cổ phiếu trung bình giá xuống hay là mua cổ phiếu đầu tư 3, 4 năm 10 năm gì đó nó sẽ không phù hợp đơn giản đấy thôi bạn anh chị em muốn mua cổ phiếu để đợi từ năm đến 10 năm 20 năm bao nhiêu năm đó hoặc nó có thể biến mất trên thị trường không sao cả anh chị em thấy nhiều tiền thì anh chị em cứ đầu tư thôi không vấn đề cả nên chúng ta cũng không phải tranh luận nhau ở đây đây là chương trình chương trình dành cho anh chị em nếu mà anh chị em thấy hay thấy vui thì ngồi còn không thì chúng ta gì à ao phải kênh hello anh chị em đồng ý không ạ đồng ý comment số 1 cái tại vì ở đây chúng ta thấy là rất nhiều thì, uh, tranh cãi hoặc là có những cái có thể chúng ta sẽ thấy rằng là uh, họ sẽ đây là cái phương pháp đầu tư tăng trưởng đầu tư tăng trưởng nên nó ngược lại toàn bộ phương pháp khác đơn giản đấy ạ đây là chiến lược đầu tư tăng trưởng ở Việt Nam còn có thể chúng ta sẽ nhìn thấy là chiến lược đầu tư tăng trưởng dành cho thị trường Việt Nam cách là cách của DVD còn nó không thuộc là cách của nhiều người khác nên anh bạn chị em thấy là nó hợp thì anh chị em đầu tư còn không hợp thì anh chị em có thể uh, xem kênh khác tại vì nếu chúng ta cần phải theo dõi là theo dõi thì từ đầu cách đây khoảng độ 3 4 tháng thì đã có một cái video nói là cổ phiếu bất động sản sẽ rơi tự do các bạn cứ thử xem lại cái video đó thì chúng ta sẽ thấy được điều này bây giờ nói thì nó cũng sẽ hơi cứ bảo gọi là vuốt đuôi nhưng thực tế là cái video này đã nói rất lâu rồi thế bây giờ chúng ta đang thấy là cổ phiếu nó đang yếu ở thị trường nó yếu ở thị trường bây giờ thị trường nó đang giảm thì cổ phiếu yếu ở thị trường vậy nếu trong thời gian nữa mà nó bị phá vỡ phá vỡ cái kênh hỗ trợ này có thể đến đây nó hồi nó phá vỡ cái đường hỗ trợ này thì chúng ta gọi là phá vỡ cái xu hướng gì ạ à? 52 tuần nếu trong trường hợp nó, nó có thể về đây nó hồi mà nó lại tiếp tục phá vỡ cái này thì chúng ta gọi là phá vỡ xu hướng 52 tuần vậy trong một năm nó làm ăn rất là tốt thì nó đi lên còn nếu nó phá vỡ 52 tuần thì chúng ta hiểu đơn giản là gì ạ theo các bạn nếu trong trường hợp cổ phiếu mà nó bị phá vỡ 52 tuần thì về nguyên lý chúng ta hiểu là gì ạ là xu hướng của cổ phiếu này trong năm tới sẽ là xấu đúng không ạ bao chị em hiểu điều này comment số 2 ạ tức là khi mà cổ phiếu bị phá vỡ cái đường xu hướng 52 tuần tức là cái xu hướng một năm nó bị dở gãy thì có phải là xu hướng dài hạn của nó đã tiếp tục đi xuống không ạ vậy xu hướng dài hạn nó đang đi xuống thì tội gì mà chúng ta cần phải mua trong ngắn hạn làm gì đơn giản thế thôi một bây giờ chúng ta chỉ dùng cái câu chuyện này để dành cho bạn à, học sinh năm lớp 5 này à, là họ thừa khả năng họ hiểu cái này nhá thừa khả năng họ hiểu cái này nên chúng ta không cần phải bàn cãi chỉ một đứa lớp 5 nó hiểu cái điều này là nó sẽ có thể đầu tư chứng khoán được nên nếu mà cổ phiếu bị gãy cái xu hướng gì ạ à, 52 tuần thì rõ ràng là kết quả kinh doanh nó phải có vấn đề gì đó nên hay là có vấn đề gì đó nó bị gãy hiện tại thì chúng ta vẫn tiếp tục theo dõi xem là có bị gãy không nhưng hiện tại thì nó đang yếu hơn thị trường đấy là cái cách thứ nhất cổ phiếu thứ hai Nam Long nếu nhìn về góc độ nào đó thì chúng ta cũng thấy là nó đã giảm rất là mạnh rồi và hiện tại thì nó tiếp tục tiến sát để về cái vùng hỗ trợ mạnh đây là vùng hỗ trợ mạnh tuy nhiên thì nó cũng bị gãy gãy gì ạ à? gãy cái đường gì ạ à? tức là đây là cái vùng đáy trước thì hiện tại nó đang bị gãy hiện tại nó đang bị gãy cái việc này nên chính vì vậy so với vn index thì nó làm gì ạ à? so với vn index thì nó đang gì ạ à? đang yếu hơn đúng không ạ so với vn index nó đang yếu hơn bởi vì chỉ số vn 30 của vn index vẫn đang ở phía trên này mà cái cổ phiếu này nó đang gì ạ à? giá của nó đang thấp hơn đấy là cái thứ hai đấy chúng ta gọi là cổ phiếu Nam Long cũng như để cho ta phân tích thôi ạ cổ phiếu thứ ba đó là cổ phiếu Napoleon cổ phiếu này là cổ phiếu nếu về góc độ nào đó bao nhiêu bạn có thể phân tích cổ phiếu này trong một giây được không ạ các bạn có thể comment cổ phiếu này trong một giây được à, các bạn thử comment cổ phiếu đây là cổ phiếu Nam Long nếu nhà đầu tư mà những bạn nào đã học từ Dũng thì nhìn ra cổ phiếu này ngay Hello các bạn Dũng sẽ cho chúng ta khoảng độ một phút để chúng ta comment cổ phiếu Nam Long comment của Minh Lâm vậy cổ phiếu này mục đích là gì ạ khi mà cổ phiếu bo cung thì phần lớn là gì ạ họ đã gì ạ họ đã gì ạ? dùng cái quá trình gọi là quét quạt tức là mua bên nọ bán bên kia để mục đích là gì ạ vay vốn ngân hàng nếu trong những hợp mà cổ phiếu này bị giảm là ngân hàng sẽ không cho vay nữa đơn giản thế thôi ạ nên vấn đề là gì ạ cái việc mà đẩy lên một cái mức giá cao như này và với cái việc mà chúng ta nhìn này đây là những cái quá trình này vượt đỉnh phân phối rất mạnh lần thứ nhất không vượt qua lần thứ hai không vượt qua lần thứ ba không vượt qua vậy lần thứ tư mà kéo lên thì làm gì ạ kéo lên làm gì ạ trong trường hợp tích cực nhé tích cực lần thứ nhất không vượt qua lần thứ hai không vượt qua lần thứ ba khối lượng lớn nào lần thứ tư vượt qua thì lúc này là sập đơn giản thôi ạ anh chị em thấy đơn giản không ạ phân tích đơn giản không ạ chưa cần nói đã biết trước là nó sẽ xảy ra như nào nhưng vì chúng ta thấy rằng là cái việc mà cổ phiếu nó tăng chúng ta mua vào đúng không có phải không ạ việc chúng ta thậm chí là vượt đỉnh chúng ta lại mua vào rất là lớn nên cuối cùng là chúng ta gì ạ đứt một cách gì ạ không biết là lý do bị đứt và chỉ nghĩ là cổ phiếu này nó có nhiều gì ạ nhiều dự án tốt nó sẽ quảng cáo nhiều dự án bất động sản hay nên nếu chúng ta không có kiến thức không hiểu về quy luật của nó thì chúng ta sẽ phân tích theo kiểu như là cổ phiếu này nó tốt do ông A ông B ông C nó có dự án ABC của nó nhưng khi mà chúng ta không hiểu rõ về bản chất của nó thì chúng ta hiểu rõ là hiện tại cổ phiếu này về góc độ nào đó không biết Dũng thì không nắm rõ được cái phát hành trái phiếu của nó hoặc là vay ngân hàng bao nhiêu nhưng về mục đích neo giá ở mức cao như này là phần lớn là gì ạ những cổ phiếu bao cung này họ dùng để gì ạ mang tính chất là gì ạ đây là neo giá này đấy bao cung này nó rơi là rơi thẳng đứng này và chúng ta có thể nhìn thấy đây là dạng cổ phiếu bao cung đấy, anh chị em có hiểu đây là bao cung này đây là bao cung này CDO C đây dạng bo cùng nên các bạn một số bạn mà cổ phiếu tốt không biết nó tốt đến đâu nhưng đây dạng bo cùng bao nhiêu bạn đã hiểu rõ đây là cổ phiếu bo cùng này khi mà cổ phiếu bo cùng nó lên rất là đẹp lên rất là đẹp nhưng khi nó rơi thì chúng ta cũng không biết điều gì diễn ra và đã rất nhiều các công ty chứng khoán đã phải trả giá rất đắt trả giá rất đắt bởi vì, bởi vì cho cầm cố cổ phiếu bo cung này nên các bạn biết rằng là tại sao họ cho cái cổ phiếu cầm bao cung này bởi vì các chuyên gia chuyên gia quản lý rủi ro của công ty chứng khoán cũng không biết điều này các chuyên gia quản lý rủi ro của công ty chứng khoán nó không biết điều này nên họ bị dính đòn bị lỗ rất là nặng rất nhiều cổ phiếu tương tự như vậy ok chúng ta tiếp tục đây là cổ phiếu gì ạ cổ phiếu đây thế thì câu chuyện ở đây là gì ạ nếu bạn mua cổ phiếu này ở đỉnh thì đến bây giờ cổ phiếu này giá 40 vậy nếu cổ phiếu từ giá 40 mà lên đến gì ạ 120 là chúng ta đã nhân với bao nhiêu x rồi ạ từ đây là từ 40 lên đến gì ạ ít nhất là 3x rồi đúng không vậy nếu chúng ta mua ở đây thì lên đến đây là 3x rồi nhưng sẽ có rất nhiều người và cổ phiếu này sẽ lên đến bao nhiêu ạ 500 điểm 500 điểm mà nếu mà chỉ lên đến 2x 3x là chúng ta đã bán hết rồi còn đâu mà lên đến 500 điểm được nữa nên đây nó chỉ là những cái gì ạ à, hão huyền mà thôi ạ à. nó mang tính cực kỳ hão huyền câu chuyện ở đây nếu trong trường hợp nó lại tiếp tục rơi đến những cái vùng sâu hơn nữa bởi vì hôm qua giảm sàn thì cái việc nó rơi tiếp việc nó rơi tiếp và thậm chí nó bị vỡ gãy cái vùng 52 tuần à, đương nhiên có thể xảy ra lý do tại sao nó có thể xảy ra thứ nhất các bạn nhá Dũng sẽ phân tích cái điều này để các bạn có thể tự các bạn nếu các bạn là làm bất động sản thì các bạn có thể biết điều này cái điều đầu tiên giả sử bây giờ trong kinh doanh bất động sản thì các bạn sẽ thấy rằng là kinh doanh bất động sản có những cái lĩnh vực nó đang được hưởng lợi như là chúng ta gọi là bất động sản ven biển bất động sản du lịch chẳng hạn đấy hoặc là những bất động sản liên quan đến gì ạ nghỉ dưỡng có thể những cái vùng mà như uh, vùng Đà Lạt hay là những cái vùng nó có khách du lịch cao thì có thể bất động sản đấy đang được hưởng lợi cái thứ hai là bất động sản liên quan đến gì ạ mua nhà nhà ở tại vì nhu cầu nhà ở chúng ta đang rất là cao nên cái việc mà những cái bất động sản của Vingroup nó được xây dựng và nó gì ạ được à, bán thì thường những bất động sản đấy vẫn còn hot và nóng khi mà chúng ta nhìn cái những bất động sản đấy thì chúng ta là thấy thị trường bất động sản đang ngon đúng không ạ nhưng ở đây chúng ta thấy là những bất động sản phân lô bán nền hoặc là tạo ra bánh vẽ thời gian vừa qua hiện tại thì họ đi huy động vốn của nhà đầu tư nhưng về vấn đề triển khai thì thực sự là rất là khó khăn với họ về thứ nhất là họ huy động vốn dựa trên một số các yếu tố một là gì ạ họ tăng quy mô vốn bằng cách là pha loãng cổ phiếu cái điều thứ hai là họ tăng tăng cái gì ạ à? tăng cái vay đóng vào phát hành trái phiếu phát hành trái phiếu nhưng khi mà phát hành trái phiếu hiện ở hiện tại thì họ cần phải gì ạ à? đến một lúc nào đó thì họ cần phải đáo hạn khi họ đáo hạn thì dẫn đến một tình trạng là gì ạ à? họ không có tài sản đảm bảo một là không tài sản đảm bảo một thứ hai là gì ạ à? cái việc mà cái uy tín của họ cũng không có cái điều thứ ba nữa là không có ai bảo lãnh phát hàng ngân hàng cũng bảo lãnh phát hàng của họ nên chính vì vậy thì cái việc huy động vốn trong lúc này là cực kỳ khó khăn năm 2021 thì cái việc mà phát hành trái phiếu lên ở bất động sản lên 46 phần trăm nhưng trong đó trong đó thì năm 2020 này à 22 này thì cái tỷ lệ phát hành nó chỉ hơn 10 phần trăm 11 phần trăm nữa tức là cái tỷ lệ cực kỳ thấp tức là không phát hành được bởi vì nếu phát hành sai cái là bị nhốt luôn vào thế thì việc mà không phát hành được thì công ty bất động sản họ có hai cách một là bán tài sản họ cần phải bán tài sản hai là họ bán gì ạ hai là họ bán cổ phiếu một là họ bán cổ phiếu tài sản hai là bán cổ phiếu đấy là cách mà họ họ làm nên chính vì vậy thì bạn biết là bán tài sản hay bán cổ phiếu đều là khiến cho gì ạ cổ phiếu sẽ giảm và khi bán tài sản thì làm cho gì ạ giá bất động sản đi xuống bán cổ phiếu cho giá cổ phiếu đi xuống nên dẫn đến là các cổ phiếu bất động sản nó tiếp tục rơi và đấy là lý do chúng ta cần phải biết được là không phải là chúng ta cứ nhìn những bánh vẽ mà chúng ta không hiểu rõ được quy luật kinh tế vĩ mô hay là cứ nói là bất động sản nó sẽ tăng mãi mãi nhưng bây giờ nếu mà chúng ta mua cổ phiếu bất động sản này DDG này nếu chúng ta biết chúng ta mua ở giá bao nhiêu 10 thì rõ ràng nó lên đến 120 nó ở giá 10 trong bao nhiêu lâu ạ ở một thời gian rất là dài gần như 2 năm 1 đến 2 năm ở ở giá 10 giá 9 này thì lúc này cổ phiếu này nó sẽ lên bao nhiêu nó lên đến 120 chúng ta lãi hàng nghìn lần rồi đúng không ạ nên bây giờ nếu cái giá là 40 so với giá 10 nó còn rẻ chán bao nhiêu bạn hiểu rõ điều này có thể comment số 2 ạ à? tức là khi mà cổ phiếu đã đang ở giá 40 này so với mức giá mà ban đầu bởi vì cổ phiếu này được pha loãng đã được phát hành đã được pha loãng và bản thân gì ạ à? chủ doanh nghiệp họ tự phát hành cho chính công ty con của họ họ tự phát hành cho chính công ty của họ con của họ sau họ tự tự bán ra trên thị trường của họ nên nhà đầu tư cá nhân có bao nhiêu tiền có bao nhiêu tiền chắc nữa thì cũng chẳng thấm gì vì mình tự phát hành cho chính bản thân mình với giá 20 mình bán với giá 3 40 thì vấn đề gì tới lúc này anh chị em là những người từ thiện đúng không những người rất là tốt bụng từ thiện cho doanh nghiệp Ba anh chị em có đã hiểu cái việc mà từ thiện phát từ thiện giúp cho doanh nghiệp phát triển hơn bằng cách là họ bán cho mình với mức giá rất là thấp giá 20 và sau đó thì bán ra thị trường với giá 40 mà bán trực tiếp chứ các bạn nhìn trên trên biểu đồ của họ họ bán trực tiếp trên thị trường họ công bố công khai chứ không phải là giấu giếm gì cả nên vì nhà đầu tư không có hiểu biết nên cứ mua vào và đấy là một lượng nhà đầu tư bị thua lỗ rất nặng trong thời gian vừa qua số lượng này nó phải lên đến là nhiều nghìn người nhiều chục nghìn người không phải ít đâu ạ ở đây chúng ta cũng thấy tương tự như vậy cổ phiếu này đang trong cây đi xuống và tiếp tục đang cây đi xuống và không biết thì thứ tới đây nó về đâu chúng không biết nhưng về cơ bản đây là cây đi xuống Đấy, vậy các cổ phiếu bất động sản chúng ta đang thấy là đang trong cây đi xuống vậy khi mà cổ phiếu đang trong cây đi xuống thì chẳng có lý do gì chúng ta đang đầu tư chẳng có lý do gì chúng ta lại bắt đáy chẳng có lý do gì chúng ta đầu tư dài hạn lúc này chỉ khi mà cổ phiếu đang trong quá trình tích lũy và chúng ta có bốn cái giai đoạn giai đoạn tích lũy giai đoạn tăng trưởng giai đoạn phân phối và đoạn đi xuống vậy giai đoạn đi xuống là giai đoạn gì ạ à? phải bán còn khi mà đi xuống nó quá trình tích lũy chúng ta mua vào bao nhiêu bạn đã hiểu điều này ạ đây là một cần quan trọng để chúng ta đầu tư cổ phiếu có bốn giai đoạn bốn giai đoạn giai đoạn tích lũy giai đoạn tăng trưởng chạy nước rút giai đoạn phân phối và giai đoạn suy thoái vậy cổ phiếu nó đang ở giai đoạn suy thoái nó không phải là giai đoạn tích lũy vậy nó đang suy thoái mà đã đến tích lũy chưa mà chúng ta bắt đáy vì nó đang ở giai đoạn suy thoái mà chúng ta lại nhảy vào bắt đáy thì chúng ta đang cần phải trả giá rất đắt bởi vì thiếu kiến thức thiếu hiểu biết trong đầu tư nên thấy người ta bảo rằng là mua các big boy mua lại mua vào đấy là lý do chúng ta đã bị dính đòn đấy ạ à. chúng ta hãy quan sát về nghiên cứu lại là tích lũy là gì chạy nước rút là gì phân phối là gì suy thoái là gì phải hiểu rõ bốn cái giai đoạn như vậy thì chúng ta đầu tư cổ phiếu chúng ta mới thành công còn chẳng hiểu cái gì mà cứ đi đầu tư lại bắt đáy bảo cổ phiếu giá rẻ vào tích sản thì đấy là chúng ta sẽ dính đòn và đây chính là nguyên nhân dẫn đến thất bại của 95% các nhà đầu tư 95% các nhà đầu tư đều bị thua lỗ bởi vì không hiểu thế nào là tích lũy không hiểu thế nào là suy thoái nên trong quá trình suy thoái thì cứ mua vào bảo là vì cổ phiếu đã rẻ nên đấy là bài học đáng thực sự là rất là đau đáng đáng đáng mất tiền thực sự là rất là đau là đau bởi vì thiếu kiến thức đấy là xong các nhóm cổ phiếu bất động sản vậy các bạn có mua bất động sản hay không nó đang giai đoạn suy thoái thỉnh thoảng nó hồi cái nó hồi bởi vì trước kia nó bán một 10.000 tỷ rồi bây giờ nó bỏ ra 1.000 tỷ nó kéo lên đôi chút nó lại đạp tiếp ạ tiền ở đâu ạ tiền của gì ạ của cái bọn nó bán được 10.000 tỷ bây giờ nó mang 1.000 tỷ ra để nó kéo lên rồi ạ đấy thế thì tất cả cái điều này nếu các bạn học về VSA các bạn biết khi nào cổ phiếu bắt đầu bước vào tích lũy các bạn học về VSA các bạn nghiên cứu VSA thì các bạn sẽ biết rằng là khi nào cổ phiếu bắt đầu khi suy thoái nên blue chip để tích lũy nó phải mất thằng nhiều tháng mid cap nó phải mất nhiều tháng chứ không phải mất một hai tuần như chúng ta nghĩ đâu ạ nên chúng ta cần hiểu rõ điều này thứ hai là nhóm cổ phiếu gì ạ cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu thép cái điều này để cho các bạn thấy là các bạn không phải nghĩ gì cả khi mà bất động sản nó đang trong cái xu hướng suy thoái thì vấn đề là thép sẽ không tiêu thụ được bởi vì một là gì ạ các bạn hiểu đơn giản này chúng ta bao nhiêu bạn đã thấy rằng đầu tư công từ năm 2022 này này từ đầu năm đến 2022 này thì đầu tư công gần như đứng im không giải ngân được nếu các bạn biết điều này có thể comment ạ số 1 ạ đầu tư công không giải ngân được bởi vì rất nhiều doanh nghiệp khi họ xây dựng họ cứ xây dựng họ bị lỗ bởi vì giá nhiên liệu ở mức rất cao khi giá nhiên liệu ở mức rất cao giá giá vật liệu mức rất cao khi giá vật liệu mức cao nên họ gì à, đứng ngoài không làm gì cả nên giá gì à, giá thép không có nhu cầu thì không có nhu cầu thì giá thép phải đi xuống đơn giản như vậy chúng ta hiểu đơn giản là vấn đề là gì ạ à? giá thép mức cao thì họ xây dựng họ lỗ họ xây dựng trung cư họ lỗ họ xây cầu đường họ lỗ và dẫn đến gì ạ đúng không tất cả họ xây dựng số lỗ nên vấn đề là giá thép gì ạ giá thép trước trước nó tăng bởi vì thứ nhất là gì ạ họ có tồn kho rất là lớn nên khi mà giá thép tăng thì họ lừa hưởng lợi từ tồn kho nhưng bây giờ tồn kho thì không còn nữa rồi nó phản ánh hết lên giá rồi nên bây giờ họ cần để giá xu hướng giá thép thế giới nó cũng đi xuống nhà đầu tư thì lạm phát cao nên nhà đầu tư gì ạ à? hạn chế hạn chế gì à? đầu tư xây dựng nên chính vậy giá thép đi xuống vậy giá thép đi xuống thì những các cổ phiếu này làm sao có lãi được năm ngoái thì tăng quy mô vốn rồi tăng quy mô vốn rồi vừa phát hành ạ à. chúng ta hiểu đơn giản là cổ phiếu hỏa phát đây là mô hình hai đỉnh đây là cái vai thế thì khi mà mô hình hai đỉnh hay là vai đầu vai vậy thì các bạn biết là mỗi một cổ phiếu mà nằm trong mô hình vai đầu vai nó sẽ đi rất là sâu mọi người sẽ thấy là cổ phiếu này chúng ta mua mua và cứ tiếp tục mua quan trọng là các bạn biết là cổ phiếu năm ngoái đã phát hành một số lượng lớn phát hành một lượng lớn cổ phiếu ra thị trường vậy khi mà phát hành cổ phiếu lớn ra thị trường thì nó phải pha loãng vậy khi mà pha loãng mà lợi nhuận thì nó lại không đột biến so với năm ngoái lợi nhuận nó không tạo ra đột biến so với năm ngoái thì cổ phiếu đó không phải là cổ phiếu tăng trưởng vì cổ phiếu đó không là cổ phiếu tăng trưởng thì rõ ràng họ cần phải bán ra đơn giản đấy vậy nên chính vậy các tổ chức các quỹ họ bán ra đây ạ các bạn nhìn thấy không ạ các tổ chức các quỹ họ bán ra bởi vì nó không phải là cổ phiếu tăng trưởng nên có thể sau một thời gian họ lại mua vào sau nhưng vấn đề ở đây là gì vì là cổ phiếu không phải là cổ phiếu tăng trưởng nên ban quản trị chúng ta thấy là họ cũng bán rất nhiều phía trên này và có thể sau một thời gian nữa họ lại mua vào sau một thời gian nữa họ mua vào và đấy chính là cái cách để chúng ta biết được thì một số các bạn có thể là để chúng ta hiểu rõ được cái quy luật vận động của thị trường thì các bạn có thể tham gia một số cái chương trình miễn phí mà Dũng chia sẻ đây đây cái đường link các bạn có thể đăng ký vào ạ đây là chương trình mà Dũng mong rằng là các bạn có thể học được những cái à, kiến thức mới để giúp cho các bạn để hiểu rõ được cái sự vận động thị trường hiểu rõ về tâm lý mình trong đầu tư chứng khoán thì chúng ta biết rằng là cái quan trọng nhất nó không phải đến là các bạn mong cầu là các bạn lãi được bao nhiêu cái quan trọng nhất nó đến từ bên trong bên trong đó là gì ạ cái tâm lý bên trong chúng ta đó là gì ạ chúng ta gọi là phần tâm đó cảm xúc của chúng ta khi mà cảm xúc chúng ta đang ở trạng thái nào chúng ta quản trị như thế nào chúng ta hiểu được cái nguyên lý vận động nó ra sao thì chúng ta mới thành công được chứ không có chuyện là mua cổ phiếu do bách nước thì thành công đâu 99,99 phần là ngon nghe mách nước là, là thất bại còn một phần trăm phải không không một phần trăm là mách nước thành công tức là mua xong sau đó gì ạ bán ra và không đầu tư nữa thì cái nhóm đấy thành công còn mách nước thì các bạn cứ kê mách nước đi ạ kiểu gì cũng thua lỗ các bạn cứ thử trải nghiệm trên thị trường xem bởi vì có một số lý do cái ông mách nước ở trong cái xu đi lên thì ông nào trở thắng đi lên thì ông nào thắng ông nào cũng trở thành thiên tài hết nhưng trong xu đi xuống này thắng mới là ngon nên nếu trong hợp thời gian tới mà cho phép thị trường mà đấy thì dũng có thể chúng ta có một cái có thể một cái cuộc thi nào đó đầu tư để chúng ta biết rằng là kể cả thị trường đi xuống này chúng ta vẫn kiếm được tiền thì đấy mới là cuộc thi nhưng nó không phải may mắn bởi vì đầu tư nó phải mang tính chất thường nhật chu kỳ không để thắng trong một giai đoạn mà thắng ít nhất phải thắng trong một hai năm thì chúng ta mới gọi là thành công được chu kỳ đi xuống mà thắng đầu tư mà thành công trong vòng 1 đến 2 năm 3 năm thì mới thành công được chứ còn nếu mà ăn may một con sóng thì không thể là thành công được nhà đầu tư đầu tư cũng tương tự như vậy chỉ một sóng tăng mà thành công thì không phải là thành công ít nhất phải 3 năm 4 năm trở lên thì đấy là cái cách để các bạn có thể biết rằng là mình có thành công hay không ok và chúng ta chuyển sang nhóm ngân hàng nhóm ngân hàng biến động lớn như này cổ phiếu này hiện tại như ở trạng thái này thì nó cũng có đôi chút về bao cung bao cung các bạn hiểu đơn giản là cổ phiếu này họ tạo ra thanh khoản tức là họ có thể mua bán để tạo ra thanh khoản chứ việc việc để tạo ra xu hướng tăng thì họ chưa cho tăng và chúng ta có thể nhìn thấy VPBank cũng là cổ phiếu đang trong kênh đi xuống chúng ta nhìn này đây là cổ phiếu trong kênh đi xuống vậy những cái kênh này nó phá vỡ chúng ta có thể nhìn thấy cái kênh này bị phá vỡ rất là mạnh ở trong giai đoạn trước đó đây là cái kênh này nó bị phá vỡ nó thể chạm đáy và tiếp tục kéo lên và tiếp tục phá đỡ vỡ rất sâu và tiếp tục rất là sâu nữa nên không có cổ phiếu xấu và cũng không có cổ phiếu tốt mà chỉ có cổ phiếu tăng giá hoặc là giảm giá mà thôi cũng là cổ phiếu VBank cách đây khoảng 3 bốn tháng nó rất là tốt nhưng tại thời điểm này nó giảm giá thì chúng ta gọi là cổ phiếu xấu thì cổ phiếu tương tự như vậy có những cổ phiếu trong một giai đoạn ngắn nó tăng rất mạnh sau đó nó giảm thì nếu trong hợp phân tích cơ bản chúng ta bảo là tốt hay xấu để do là cái gì ạ quan điểm cá nhân của chúng ta thôi quan trọng là chúng ta có kiếm được tiền hay không nên vậy cổ phiếu này nó đang trong kênh đi xuống mà nó đang gì ạ giảm mà bị gãy như này thì về phân tích kỹ thuật về cái gì ạ để nó kéo lên như này thì gần như không thể kéo lên như này để vượt thoát thì gần như không thể nên lợi nhuận và rủi ro thì lợi nhuận có thể được gì ạ 5 điểm nhưng rủi ro chúng ta mất 50 điểm không đến 50 điểm nhưng phải 20 điểm từ 30 mà nó về đến bao nhiêu 30 và nó về đến 15 thì lợi nhuận thì được bao nhiêu ạ à? lợi nhuận thì chúng ta từ khoảng độ từ 29 lên 32 thì chúng ta được 3 điểm nhưng để mất thì chúng ta mất khoảng độ từ 32 này từ 29 này về 16 là chúng ta đã mất khoảng khá là lớn rồi nên lợi nhuận và rủi ro chúng ta hiểu đơn giản là được thì chẳng được bao nhiêu cả nhưng cứ bắt đáy trung bình giá xuống và đến lúc nào đó tài khoản nó teo tóp và nó mất hết cái bài học này là bài học mà Dũng đã trải qua rồi cứ càng giữ là càng mất năm 2009 khi mà mới tham gia vào thị trường thì lúc đó thì cũng thành công rất là lớn bởi vì cứ mua là thắng cứ mua là thắng và lúc đó cổ phiếu SHB là cổ phiếu mà Dũng đã thành công lãi được rất nhiều trăm phần trăm rồi nhưng cứ bảo là đầu tư dài hạn sau đó thì cuối cùng đang lãi đến 200 phần trăm mà cuối cùng bị lỗ ngược lại bao nhiêu anh chị em đã từng lãi đến hàng trăm phần trăm sau đó đến bây giờ lỗ ngược lại có thể comment cho uh, số 1 đúng không ạ tức là chúng ta đang lãi 100 phần trăm rồi và nhiều hơn rồi thì sau đó chúng ta bị lỗ âm ngược lại và thậm chí là âm rất là sâu thì đây là cổ phiếu nó có thể tương tự như vậy bạn mua cổ phiếu này trong giai đoạn đi lên thì bạn thấy là nó lãi rất là lớn sau đó thì đến phía trên này bạn lại tiếp tục margin vay tỷ lệ rất lớn thì khi mà cổ phiếu đến đến đây thôi là chúng ta đã bị lỗ rồi hoặc là một vài hôm cổ phiếu lại tiếp tục đi xuống nữa là chúng ta lỗ rất là nặng đấy là lý do chúng ta hiểu đơn giản là tích lũy khi mà cổ phiếu ở giai đoạn tích lũy nó cần mất rất nhiều thời gian có thể 3 tháng 6 tháng thậm chí nhiều hơn thời gian khi cổ phiếu tích lũy ở đây thì nó cứ rất nhiều thời gian nó mới lên được sau đó đây là cái giai đoạn tăng trưởng sau khi cổ phiếu ở giai đoạn tăng trưởng đây là giai đoạn tăng trưởng là giai đoạn mà chúng ta kiếm được rất nhiều tiền ai đầu tư trong dạng tăng trưởng này cũng trở thành thiên tài chứng khoán hết sau khi tăng trưởng này thì nó đến một giai đoạn phân phối tức là đây là cổ phiếu blue chip nên nó phân phối rất nhiều thời gian và sau khi cổ phiếu blue chip này là Dũng đã nói là nó phân phối bao nhiêu các bạn đã thấy là cái cổ phiếu này đến đỉnh này nó nó có một cái buổi hội thảo là cổ phiếu này là cơ hội để mua vào bao nhiêu bạn đã từng nghe cái hội thảo này ạ à? nó đúng ở trên đỉnh luôn ạ là hội thảo là cơ hội để mua cổ phiếu VPBank và lúc này rất nhiều nhà đầu tư đã mua vào cổ phiếu đúng vùng đỉnh và đến bây giờ chúng ta biết rằng là điều gì đang diễn ra đấy là chúng ta đã nhìn thấy tất cả câu chuyện mà Dũng đã thấy là đã có một công ty chứng khoán lớn chứng khoán lớn đã làm cái hội thảo mua cổ phiếu đi ạ à, ngân hàng VPBank ở đúng đỉnh luôn ạ à. và sau đó thì chúng ta biết rằng đến bây giờ điều gì diễn ra sau một tháng nữa điều gì diễn ra sau hai tháng nữa điều gì diễn ra và đó chính là các nhà đầu tư đã bị bị nhốt hết vào chuồng bởi vì họ đã có một cái hội thảo và chúng ta có thể tìm xem là công ty chứng khoán nào làm hội thảo về cái này các bạn có thể tìm xem là đây là hội thảo mà họ đã làm ở đúng thời điểm đỉnh này Dũng đã đã nghe cái hội thảo này và cuối cùng điều gì diễn ra và sau khi chúng ta biết rằng là chu kỳ đi xuống này thì nếu trong trường hợp nó đi xuống tiếp tục đi xuống như này thì các bạn biết rằng là nó cần phải thời gian tích lũy nó cần phải thời gian tích lũy giống như này rất nhiều thời gian nó mới lên được nên bạn có bắt đáy ở vùng này có bắt đáy ở vùng này có bắt đáy vùng này thì kể sớm muộn cũng chết như thường nên làm gì có thành công khi mà bắt bắt đáy kết luận luôn được không ạ hello các bạn thấy đơn giản đúng không và các bạn hiểu điều này ạ khi mà chúng ta rơi xuống cái bắt đáy thì nó phải mất gì ạ quá trình tích lũy nó phải mất rất nhiều thời gian ba bốn tháng bốn năm tháng thậm chí hàng năm thế thì khi bắt đáy nó cứ rơi mà khi nó tạo đáy nó tích lũy ở đáy mất nhiều năm nó mới gì kìa mới biết là đáy cơ mà mà bây giờ chúng ta cứ bắt lơ lửng trên đỉnh ngọn cây mà chúng ta cứ đòi là thành công thì làm sao thành công được nên chỉ nghe câu nói này thôi thế thì khi các bạn nghe bắt đáy một vài các cổ phiếu như là vừa rồi á, hô hào chúng DG thì có hai cái lý do lý do thứ nhất là gì ạ đấy là gì ạ cái ông đang nắm giữ cổ phiếu đó bảo chúng ta mua vào để ông bán ra đấy lý do thứ nhất là như vậy thôi còn chẳng có lý do khác nào cả hoặc lý do thứ hai là không biết gì về cổ phiếu tức là họ chẳng biết gì cả họ không hiểu gì nào về đầu tư chứng khoán cả và họ đang bị gì ạ thôi không muốn nói nữa họ đang bị vấn đề gì đó thế thôi nhưng thực tế là chúng ta hiểu về quy luật của thị trường nó là như vậy cái này nó luôn đúng nhé các bạn nhé cái này nó luôn đúng không sai được nên các bạn yên tâm là như vậy bởi vì nó là quy luật rồi nó là quy luật thì nó luôn đúng à, luôn đúng và chúng ta cũng thấy những cái nhóm cổ phiếu khác trong cái nhóm này nó sẽ tương tự như vậy đây là cổ phiếu gì ạ cổ phiếu ACB và cái quá trình này nó tiếp tục đi đến đâu chúng ta chưa biết nhưng khi mà chúng ta thấy nó biến động lỏng như này thì chúng ta tạm thời thoát giảm cổ phiếu vì cổ phiếu chứng khoán à, cổ phiếu gì ạ bất động sản giảm nên dẫn đến là cổ phiếu gì ạ thép bị ảnh hưởng cổ phiếu thép bị ảnh hưởng dẫn đến là cổ phiếu gì ạ ngân hàng ngân hàng ảnh hưởng do gì ạ bất động sản ảnh hưởng do gì ạ một số các nhiên liệu đầu vào bị ảnh hưởng nên ngân hàng cũng bị ảnh hưởng nếu mà trong trường hợp mà bất động sản tiếp tục đi xuống thì chúng ta thấy điều gì diễn ra một là gì ạ nợ xấu gia tăng bất động sản đi xuống thì nợ xấu gia tăng ngân hàng nhà nước không cho vay bất động sản nữa bởi vì chúng ta biết rằng là tài chính của ngân hàng á, nó đến từ bất động sản khá là cao nên bây giờ không cho vay nữa thì sao ngân hàng không cho vay nữa thì sao một là ngân hàng không cho vay nữa thì các công ty bất động sản cũng sẽ gặp khó khăn bởi vì phát hành trái phiếu không phát hành được cái thứ hai là không được vay nữa thì dẫn đến một tình trạng đó là gì à? ngân hàng sẽ có nợ xấu tăng lên nợ xấu ngân hàng tăng lên khi nợ xấu tăng lên phải chấp lực trích lập dự phòng khi chất trích lập dự phòng thì cái lợi nhuận bởi vì chúng ta cần phải dành cho một khoản tiền lớn để mang đi trích lập dự phòng thế nên lợi nhuận sẽ có xu hướng gì ạ à? không được tăng lợi nhuận thậm chí có xu hướng giảm hoặc là nếu tăng thì không tăng nhiều nhưng quan trọng nhất là gì năm ngoái thì phát hành một lượng năm ngoái thì phần lớn các cổ phiếu bất động ngân hàng phát hành lượng cổ phiếu rất là lớn nên nó bị pha loãng khi nó bị pha loãng thì dẫn đến là gì ạ à? lợi nhuận thì không tăng như không tăng gấp đôi gấp ba so với năm 2021 mà do bị pha loãng và thứ hai nữa là do trích lập dự phòng thứ ba nữa là không cho vay được các gì ạ à, các công ty bất động sản bởi vì hạn chế rất nhiều nên dẫn đến là ở đây chúng ta thấy là bị ảnh hưởng đơn ảnh hưởng kép đúng không bị ảnh hưởng đơn ảnh kép nên làm sao cổ phiếu ngân hàng có thể tăng mạnh được trong thời gian tới Dũng chưa nói là giảm hay không nhưng rất chắc chắn để tăng là gần như không đấy trừ khi một ngân hàng nào đó nó có một cái ông nào thâu tóm hoặc là có một cái điều gì đặc biệt nhưng tỷ lệ là tăng là rất thấp bao nhiêu bạn đã hiểu phân tích một cách đơn giản như vậy chúng ta hiểu đơn giản thôi không phải phân tích một cách nó mang tính chất bằng gì ạ nó quá cái gì nó phức tạp báo cáo tài chính là gì mà quan trọng là chúng ta nhìn vào cái thực tế tương diễn ra để chúng ta hiểu rõ rằng là cái khả năng tăng rất là thấp đơn giản thế thôi ạ thế nên chính vì ngân hàng tăng rất là thấp và thậm chí là giảm thì dẫn đến là chứng khoán sẽ phải giảm thôi chứng khoán này, này thế các công ty chứng khoán một là gì ạ ông tự doanh là ông đang thua lỗ đây là mẫu hình vai đầu vai mà ai cũng biết trên thế giới này ai cũng biết là cái mẫu hình vai đầu vai này là mua là chết và cái này cũng nói rất là nhiều rồi những cái cổ phiếu mà mẫu hình vai đầu vai giảm nó giảm sâu cổ phiếu này đang yếu hơn thị trường nên vì là bất động sản giảm thép giảm ngân hàng giảm nó làm cho thị trường vn index giảm vn index giảm dẫn đến gì ạ à? lợi nhuận của tự doanh giảm lợi nhuận tự doanh giảm lợi nhuận tự doanh giảm thứ hai là gì ạ lợi nhuận tự doanh giảm khi mà lợi nhuận tự doanh giảm thì dẫn đến cái gì ạ phí giao dịch giảm phí giao dịch giảm thì còn gì nữa ạ môi giới môi gì cũng giảm làm gì có lợi nhuận nữa làm gì có lợi nhuận nữa mà lại đầu tư vào nên tất cả những cái cổ phiếu này vừa rồi phát hành rất là lớn nó phát hành lớn nó pha loãng mà chúng ta cứ bắt đáy thì khổ thân anh chị em thiếu kiến thức chúng ta hiểu không ạ rất khổ thân nếu chúng ta không hiểu rõ điều này lại đi nghe tại vì chúng ta hiểu đơn giản là những bạn nào Dũng là môi giới mà là môi giới chứng khoán làm rất là lâu năm rồi trước đây là làm ở Hồ Chí Minh sau đó thì có thời gian làm nhiều công ty chứng khoán khác nữa nên hiểu rõ cái điều này nếu bạn nào vẫn khuyến nghị chúng ta giữ hàng hay mua cổ phiếu này thì chắc chắn là bạn gì ạ cần phải xem lại một là bạn không có kiến thức hai là bạn muốn ăn phí giao dịch chúng ta thế thôi nhưng mà thực tế là gì ạ lúc này nếu chúng ta bán ra thì bạn ấy mất khách hàng nên họ sẽ giữ chúng ta và nếu chúng ta không tỉnh táo là chúng ta mất tiền đấy cái đây là nói sự thật tại vì Dũng không bao giờ làm cái điều này từ trước nay không bao giờ làm cái điều này dù lúc đó mình là môi giới chưa bao giờ làm để nói vậy cả trời đất trinh giam tức là mình không bao giờ mong muốn là nhà đầu tư mất tiền ở đây tại vì họ mất đau khổ lắm bởi vì mình đã từng phá sản đã từng bị rất nhiều các lý do khác ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình ta nên uh, thị trường giảm hay bất cứ cái gì giảm Dũng làm video này để cho chúng ta thức tỉnh hôm qua nói với có một số bạn là gì ạ nên bán ra cổ phiếu khi thị trường hồi nhưng nhiều bạn sẽ thấy rằng là thị trường hồi mà ông bảo bán ra thì là gì ạ nó sẽ có những cái comment rất là tiêu cực ở đây Dũng không muốn nhắc đến mong rằng anh chị em đã tỉnh ngộ được và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những cổ phiếu đang trong cái chen tăng như này tiếp tục theo dõi thôi ạ ri nt2 gat brs tất cả những cổ phiếu này chúng ta theo dõi hãy theo dõi kỹ đây là cổ phiếu vcg cổ phiếu bo cung một vài bạn có hỏi cổ phiếu này có thể tiếp tục giảm sâu nhé cổ phiếu này tiếp tục giảm sâu và tiếp tục giảm sâu bởi vì cổ phiếu này về góc độ nào đó nó hiện tại nhé hiện tại cổ phiếu này cái nhóm mới không biết là cái nhóm à, thâu thâu tóm mới cổ phiếu này trước đây không biết nhưng nhóm thâu tóm cổ phiếu mới này họ cũng giống như một vài cổ phiếu rốt tiếc các thứ rồi nên cổ phiếu này rất là đẹp so với cách đây một vài năm nhưng hiện tại thì với góc nhìn của Dũng thì nó lại không không đẹp nữa nên nếu các bạn nào để tìm hiểu sâu hơn về việc cái khóa học bí mật đầu tư chứng khoán đây là khóa học đầu tư dành cho những anh chị em đã đầu tư lâu năm nhưng bị thua lỗ này miễn phí hết ạ và anh chị em mới bắt đầu đầu tư thì hãy nên biết cái cái cái cái chương trình này đây chương trình mà Dũng mong rằng nó mang tính chất là để chúng ta giao lưu hiểu rõ hơn về cách đầu tư của DVD một lần nữa xin chân thành cảm ơn và về góc độ nào đó thì thị trường Dũng không biết là hôm nay nó đang lên hay xuống nhưng về cơ bản các bạn có hỏi Dũng cổ phiếu thì lúc này Dũng đang đứng ngoài vậy Dũng đang đứng ngoài thì các bạn có hỏi thì Dũng chả biết rằng là cần phải làm gì đúng không ạ và mua thì cũng đây là một bạn hỏi ở ờ, cái cổ phiếu CTR nhưng về lúc đang nước ngoài thì theo các bạn cũng trả lời như nào nếu đang nước ngoài thì trả lời như nào là bán thôi tại vì lúc, nếu mà bạn đang nước ngoài lúc đang nước ngoài mà lúc bảo các bạn giữ thì nó rõ ràng là nó không đúng nhưng thực tế bảo các bạn đứng ngoài bán ra thì ngày mai nó lên thì sao thế thì cái câu chuyện đây là chúng ta cần phải nắm rõ được tư duy đó là cổ phiếu này đang tích lũy hay là phân phối thực ra tích lũy hay phân phối nó không quan trọng nữa bởi vì cổ thị trường mà nó xấu thì tất cả mọi thứ đi xấu hết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 hôm nay chúng ta làm rõ hơn rất nhiều là chu kỳ đi xuống đó là chu kỳ xuống chứ không phải chu kỳ tích lũy mà đã xuống thì gì ạ không có tích sản không có tích lũy cái gì cả đây là nói sự thật nên chúng ta thấy là cần phải nắm rõ được này một lần nữa xin như thành cảm ơn và chúc các bạn có những quyết định tốt nhất trong đầu tư của mình và hẹn gặp lại trong các bạn trong những video tiếp theo xin cảm ơn